Yếu sinh lý là nổi ám ảnh kinh hoàng của nam giới, và chuyện chăn gối của các cặp vợ chồng. Nam giới với lý do này, lý do khác thường rất ngại đem căn bệnh xấu hổ này đến gặp bác sĩ. Vậy có cách nào chữa bệnh yếu sinh lý tại nhà đơn giản, tiết kiệm và hiệu quả? Chữa bệnh yếu sinh lý tại nhà bằng gừng, trong đông y gừng thường dùng để làm thuốc, công dụng của gừng điều trị được rất nhiều bệnh, Gừng có các chất giúp tăng cường sinh lý, đã được chứng minh có khả năng giãn nở, kích thích khả năng có thắt các mạch máu, vì vậy cậu bé có khả năng cương cứng tốt hơn, giúp nam giới mạnh mẽ trong chuyện chăn gối. Vì vậy, gừng là thực phẩm có khả năng chữa yếu sinh lý hiệu quả tại nhà, chữa bệnh yếu sinh lý tại nhà bằng tỏi. Tỏi không chỉ là gia vị nấu ăn thông thường. Trong tỏi có rất nhiều thành phần tốt, giúp tăng ham muốn tình dục, lưu thông máu đến hệ sinh dục, giúp tăng chất lượng tinh trùng, hỗ trợ điều trị người bị liệt dương và trị chứng xuất tinh sớm. Cá trạch một trong những món ăn bổ dưỡng, rất phổ thông, sống trong những vùng đầm lầy, ao hồ. Cá trạch có vị ngọt mát, các món ăn từ cá trạch không chỉ ngon mà còn xem như một vị thuốc. Cá trạch cực kỳ tốt cho người cao tuổi và người bị yếu sinh lý. Bởi cá trạch có tính mát thanh nhiệt, tráng dương, bồi bổ lưu thông khí huyết, chống lão hóa. Chữa bệnh yếu sinh lý tại nhà bằng thịt chim sẻ, theo các chuyên gia về dinh dưỡng thịt chim sẻ có tính cường dương, thịt chim sẻ có vị ngọt, tính ấm, giúp nam giới bồi bổ sức khỏe và điều trị các bệnh nam khoa như yếu sinh lý, di tinh, xuất tinh sớm. Để hỗ trợ thêm về sinh lý, bạn có thể sử dụng viên uống minh mệnh đơn. Minh mệnh đơn được điều chế hoàn toàn từ thảo dược tự nhiên quý hiếm như dâm dương hoắc, nhục thung dung, ba kích, nhân sâm, giúp bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lý, để được tư vấn thêm về sinh lý nam giới, các bạn hãy gọi điện đến đường dây nóng 0962 651 713. Chúc các bạn sức khỏe thật dồi dào.